đấy nhá nhá em, em để ý em bật cái bếp bên này đấy nhá à nên nè à anh hiểu không anh nhìn thấy gì không rồi thấy rồi anh và em bật bếp này nhá bếp này là không có gì nè đấy nó không nên này nó có đánh lửa không nó không đánh lửa đánh lửa bên bên bếp kia anh ạ à nó đánh nửa cái bên bếp uh, ờ, đang cháy anh quay vô cái uh, kim sứ em xem nào cái gì ạ à? anh quay vô cái kim sứ em xem Bếp kim sứ à kim sứ nó nằm à, đây sao ấy à cái cái kim sứ đánh lửa là nằm đằng sau đó anh kim sứ đánh lửa chứ không phải ống ga anh à đây cái kim sứ đánh lửa cũng trên cái mâm mâm lửa anh đây đúng rồi anh bật bếp đi này nha anh nhìn thấy rõ chưa rồi à bên này nó nè rồi bên kia anh nha anh nhìn gió nhá anh nhìn gió chưa rồi à à nó cây bếp bên này à. À, cái kim gang này, này nó không lên anh lấy hộp quẹt mồi thử thôi quẹt mồi nó lên đây à. bật bếp lấy hộp quẹt mồi đấy quẹt mồi nó lên đây à, đặt mồi nó lên nhưng mà nó không đánh lửa bận mồi lên ờ, trái bình thường đúng không anh à, đúng rồi bây giờ anh lấy cái ờ, kềm kéo cái ờ, kim sứ cao lên một xíu à, kim sứ thì trắng đây gì đúng rồi Mày kéo lên đây gì kéo lên cho nó chạm gần cái mông chỉ lửa lại cho nó dễ đánh lửa vâng vâng vâng anh lấy cái đầu vòm dạ. ông chỉ rửa ra đi à. đúng rồi cái kim màu trắng á à. anh lấy cái cái cái cái, cái kềm á kéo à. lên một xíu kéo nhẹ thôi nha à, vâng à, vâng anh lấy cái miếng đệm nó ra luôn cũng được cái miếng miếng đệm ờ, kiền á cái miếng màu tràm đen á à, ờ, yeah. lấy ra cho dễ làm yeah. kéo nhẹ kéo nhẹ đừng vâng. có, đừng có ờ, dùng lực ờ, nhiều nha vâng vâng vâng rồi để giờ mâm chi lửa vô thử lại anh anh thấy con nó có tia lửa lên ờ, cái mông chi lửa không không anh để Ôi, cái, nó... uh, kèm vô gần cái uh, đầu cái cái cái đầu nhọn uh, cái kim sứ uh, xem nó có đánh lửa, đánh lửa ra không lấy cái gì anh anh lấy cái kèm á cái kim uh, cao cao à anh lấy cái kèm cái anh, anh để cái đầu kẹp á đầu uh, kim loại á để gần à. vô cái uh, kim sứ cách ra kim gì? sứ hai hai hai ly thôi ừ để cách kim sứ hai ly rồi bật bếp vâng. nó có đánh lửa ra, ra cái kềm ờ, đó không vâng kim kim bật bật bếp bật bật đi để gần không đánh lửa anh ạ không có đánh lửa ra kềm hả anh à không đánh lửa nó chỉ đánh lửa bên kia thôi vậy thì bây giờ anh mở mặt bếp ra dò theo cái dây à, điện của cái của cái kim sứ á coi à. nó có bị cấn chỗ nào không vâng, vâng. nhiều khi vận chuyển nó bị cấn vô cái à, thành bếp á, nó nó đánh lửa ra thành bếp nó không có cái tia lửa nó không có lên đầu kim sứ được vâng. cái này về cô tháo nó à, nhất lên nè dạ sao anh nhấp nắp lên nè dạ đúng rồi mở cái nắp bếp uh, ra móc ờ, nắp ở trên đó anh vâng. có phải không phải tháo tháo có ốc ở đâu không dạ có ốc có có ốc xung quanh có ốc xung quanh đó anh vâng wow. mở miếng ốc đó ra là mở ờ, nắp bếp lên được ở đây ốc ốc, ốc trên nắp đây phải không anh dạ đúng rồi lấy cái uh, nắp khối đồ ra hết đi anh lấy kiền uh, lấy, ừ, lấy cái đó ra luôn lấy nắp khối ra luôn ừ, ơi, cho cho em hỏi cái, ví dụ cái, cái em không cần dùng cái sạc này nữa mà em em mua cái pin em nắp vào nó có lên không nhỉ dạ lên bình thường chứ vâng nhưng mà ừ, cái, cái, cái sạc này thì nó đỡ tốn điện hơn đỡ tốn chi phí mình mua pin hơn vâng nhưng mà mà nó vướng cái dây vướng nó mà anh tháo tháo sạc ra à, nó không bật được ờ, bếp anh ạ à. anh chỉ cần ờ, gắn cái cục pin thôi đâu có cần ờ, cắm sạc đâu đây em cứ phải gắn cục sạc nó mới bật được bếp anh kéo cục pin ra em xem nào anh kéo học pin à. ra vâng. em xem đây rút dây sạc ra đi anh rút cái dây sạc ra đó, lúc cái sạc ca không bật ở bếp lên anh lấy cái lò xo móc vô cái lỗ uh, nhỏ trên uh, cái, cái cái đầu cực dương á anh lấy nguyên nguyên ra ngoài luôn đi cái này em anh chưa có móc vô cái lỗ ờ, nhỏ cho nên đâu có ăn điện đâu nối nhỏ nó đó à cực dương nó có một cái lỗ nhỏ anh à, bẻ cái lò xo ra móc vô cái lỗ đó à rồi rồi nó phải có nguyên nhân của nó mà thôi vào bên này nhất ấy. anh mở nắp bếp được chưa chưa đang đang đang mở nó còn cái ốc này không nhà anh nhỉ dạ sao anh nó anh em vặn sáu cái ốc ở mặt trên rồi mà nó không ra ra rồi đây anh ơi mình dò theo cái sợi dây ờ, cho kim sứ đó anh vâng kim sứ bếp phải bên ờ, cái đó là cái bo kim sứ bếp phải dò qua tới ờ, bên cái bo luôn dò từ bên anh dò cái dây á nó, nó có bị kẹt vô cái khung bếp á anh à nó tuột ra rồi anh ạ À, rồi vậy anh cấm anh cấm uh, trở lại. Cấm ở đâu nhỉ? Cấm à, cấm uh, kim sứ anh. Kim sứ ở dưới nó có một cái đầu giống như ờ, đầu kim. Anh vâng, vâng, để ờ, cấm, em... Ờ, anh cấm nó, nó vô là được rồi. Vâng, vâng, để em xem. anh lật bếp nó lên thì ờ, cho dễ xem anh xem từ ờ, bên dưới ờ, lên đó cho dễ Bật rồi cắm vô cái kim chỗ kim sứ đó anh à. ôi đừng thả khí nhìn mà được không cần tháo đâu anh Đấy. Dạ. không cần tháo Đó. cái uh, lưới đó đâu mình luồn tay từ trên đó mình uh, ờ, cấm được rồi nào nào vận chuyển nó làm tuột dây thôi mình ờ, cắm lại là bình thường à. à. rồi nó phải đánh thử nhá dạ rồi bỏ mâm chia lửa vô mới uh, nó đánh mới đánh mới có lửa được anh bỏ mâm chia lửa vô ừ. rồi mới bật bếp ra thử đúng à. rồi rồi rồi dạ rồi dạ ok rồi anh ha rồi cảm ơn anh nhá dạ rồi có cần gì thì anh cứ ờ, nhắn lời shop ha vâng vâng vâng dạ dạ bên đó cũng dạ, phải bỏ dạ, mâm dạ. cái lửa vô mới ờ, bật bếp được anh vâng vâng vâng anh biết rồi Ờ. Dạ rồi, anh ờ, lắp nắp lại nha. Vâng, ok. Dạ chào anh ạ. À. Boa tarde.